Xin uh, kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nhé Rất là lâu rồi em cô không uh, đăng video lên cho tất cả mọi người theo dõi nữa Thì do là thời gian vừa rồi thì em đi bán dao ở trên Lai Châu và Điện Biên Cho nên là em không ra video được Và lúc về thì lại gặp tai nạn nữa quý anh chị ạ Bị tai nạn xong rồi bị tai nạn xong rồi về nhà lại bị ốm nữa Nên là rất là lâu em cô không ra video cho mọi người xem thì hôm nay em câu ờ, đã làm được một con dao dài 27 nó sống dày 6 ly nhỏ dần với mũi và ở đây cũng dính hai cái uh, nút tròn tròn ở đây là hai cái nút uh, của cái của giữa cái thanh uh, uh, nhíp đó và em câu cũng tìm và lấy được một ít uh, sắt sắt ờ, thép nhíp rồi đó mỗi ít thép nhíp về làm cái loại dao cũng mẫu như này nhưng mà nó là cái loại à, thép nó ít gì hơn ít vàng hơn nhá quý chị nhá cái loại này thì nó cũng giống như cái loại này cũng đều là thép nhíp nhưng mà cái loại à, em cầm này ấy, là nó sẽ không vàng giống như cái loại à, có cái con hoàn thiện này này còn cái con này thì không nó không vàng như vậy Đó, cái con dưới này thì à, nó sẽ trắng như này Đó, con này thì à, lưới nó sẽ trắng hơn và nhìn nó nó khác khác hơn nó một một một nửa đen một nửa trắng còn con này là à, bắt buộc và phải mài trắng đi sau quá trình một thời gian mình sử dụng thì nó sẽ hơi vàng vàng búa vàng vàng như này này nó gần như là vàng như cái khâu đồng này luôn và nó vàng theo kiểu là dính bụi đó quý anh chị còn cái con ở trên này thì nó sẽ không vàng nha quý anh chị nhá còn trên này là loại nhíp không vàng nó cũng uh, thét thì nếu mà nó mà không dỉ thì nó sẽ không phải là thét tốt nhé quý anh chị nhé đó thì uh, uh, trong quá trình mình sử dụng uh, dùng xong thì phải lau khô đi lau khô đi thì nó mới mới không bị à, dỉ được còn nếu mà đáng gọi là sắt thép rồi thì à, và thép nhíp nữa nó, nó nhiều thuộc dạng nhiều carbon và à, vì nhiều carbon nên nó sẽ dỉ còn những cái dao mà nó trắng tinh ấy thì nó sẽ không dỉ nhưng mà nó không sắc bằng như cái loại thép mà nó dỉ đó quý chị và chung là nó úa úa vàng gì thì cũng không phải lắm nhưng mà nó úa vàng đó hai con à, con này thì ờ, mới làm lưới xong thôi thì em ờ, cô sẽ uh, làm xong một con và test thử cho cái mẫu mới này cho tất cả quý anh chị cùng tất cả mọi người theo dõi xem nó có chất không nhá chất lượng như thế nào nhá Đó. con này nó khoảng hai lạng nhá quý anh chị thành phẩm là một cái lưới dao như này là hai lạng còn con này thì em cô vẫn chưa ấy em cô vẫn chưa Ờ, thử bao giờ nhưng mà nó cũng tầm tầm hai lạng nó cũng xen xen nhau thôi nó đều dài như nhau 25 26 27 có con 27,5 đó đó thì à, lâu lâu em câu không à, ra video nữa nên là cũng có một số anh chị à, cũng nhắn tin cho em câu rằng là tại sao mà lâu quá cô không ra video nữa không có mẫu da nào mới à thì à, không phải là câu ờ, không ra video mà là câu đang bị tai nạn đang bị ốm nên là bị tai nạn thì tai nạn cũng ờ, xước ngoài da thôi cô anh chị ạ nhưng mà về nhà lại bị ốm nữa nên là cô phải đi viện mấy ngày à, mới về được vài ba hôm nay thì à, cô thấy đỡ đỡ thì cô lại bắt đầu công việc à, làm dao của mình thôi đó thì à, rất là mong tất cả quý anh chị và tất cả mọi người đừng quên em câu và tiếp tục ủng hộ cho anh câu trong đường tiếp theo nhé thì uh, do rất là lâu rồi uh, uh, em cô không uh, đăng video nữa nên là cũng có rất là nhiều anh chị cũng đặt giao của em cô nhưng mà uh, một số anh chị thì uh, đạt thì có đặt thì có lấy nhưng mà một số anh chị thì có đặt nhưng không lấy đó không phải là không lấy mà là em gửi đi rồi cơ gửi đi rồi đến nơi lại không lấy cơ bảo là không lấy chả có lý do gì cả cho nên là một số anh chị thì uh, nếu mà được thì mọi người uh, sẽ phải đặt cọc nhá quý anh chị nhá tại vì là nếu mà em gửi một con dao như này xuống cho tất cả quý anh chị ấy, thì em câu cũng nói khá là nhiều rồi gửi một con dao như này xuống rồi thì trên em câu là rất là khó gửi tại vì đây là uh, hàng uh, theo kiểu là người ta không cho phép đó là mình phải xin phép người ta rất là nhiều nhiều chỗ nên là mới gửi được thì uh, gửi tiền phí rất là cao tiền phí đi là đã mất 50.000 rồi tất uh, ship toàn quốc đó, 50.000 không biết ở xa ở gần nhưng mà cứ qua tỉnh là 50.000 còn ở trong tỉnh là 37.000 đó thì uh, ship đến thì mọi người không lấy thì đã mất 50.000 rồi còn uh, không lấy thì trả hàng về thì mất đến 40.000 nữa thế là tận uh, à, 90.000 một con dao như này mà Ờ, à, em làm một con dao như này à, thì đã tận à, phí ship gửi đi với gửi về đã mất 90.000 rồi không được cái gì cả được cái mất công thôi quý anh chị ạ đó nên là mất công này mất thời gian này xong rồi mất tiền nữa nên là ờ, sẽ ở trong người mình mình kiểu ở trong người mình á kiểu như là không hài lòng như thế quý anh chị ạ kiểu như tích tích ở trong người như vậy thì rất là mong tất cả quý anh chị và tất cả mọi người có đặt thì uh, hãy lấy nếu mà dao nó không tốt hoặc là dùng về không ưng thì có thể nhắm cho câu và nếu mà quý vị à, dùng cái con dao này đúng với mục đích của và mục đích của nó đem lại ấy, thì em em nghĩ là nó sẽ không bao giờ nó không ưng cả tại vì sao ạ à, thứ nhất là giá thành nó cũng không cao và thứ hai là dùng được chứ không phải là và mọi người thích thì mọi người mới mua chứ không phải là dao mọi người mua về để treo để treo để ngắm cái dao này của em thì à, nó không phù hợp lắm cho những cái anh chị nào mua dao về ngắm bởi vì dao về ngắm thì à, nó rất là đắt tiền và nó rất là bóng còn của em câu này thì à, nó không được như vậy nó sẽ không bóng và gỗ này của em câu làm cũng rất là, là theo dạng gọi là gỗ gỗ để cho nó có cái bao thôi thì gỗ này mình mua về thì một miếng như này một miếng hai miếng để làm được một cái vỏ bao như này là tầm khoảng 45 nghìn thì nó cũng khá là rẻ so với những cái anh à, tôi cũng thấy một số anh làm cái vỏ bao cũng khá, khá là đắt tiền tại vì các anh làm gỗ rất là quý gỗ rất là đẹp gỗ chắc gỗ cẩm gì đó cũng như trẻ nên là cái loại gỗ đó tôi cũng tìm hiểu thì cũng rất là thuộc loại gỗ rất là đắt tiền đó còn của em câu thì em câu làm đơn giản giống như ở trên quê em câu hay làm thôi vỏ gỗ bơm mu cán gỗ thì không biết tên nhưng mà trên câu người dân làm cái cán này rất là nhiều cho nên là cái cái gỗ này rất là bền à, mặc dù á đến nơi tất cả quý anh chị thì à, khu vực của quý anh chị thì thời tiết nó sẽ nóng lên một chút và sẽ làm cho cái vòng đồng này nó sẽ bị lỏng nó bị lỏng mục đích của cái việc câu chừa ra một đoạn một đoạn ở đây này nó to to như này là để cho cái vòng đồng này sau khi nó lỏng thì mình sẽ ép chặt về đằng sau của cái chuôi này để cho nó chặt đó còn à, bình thường câu ở khu vực chỗ em câu này thì à, thời tiết nó khá là ẩn mùa hè này thì đi ngủ vẫn phải đắt trăm nhá quý anh chị nhá mùa hè đi ngủ vẫn phải đắt trăm như như bây giờ này này đi ngủ vẫn phải đắt trăm nhưng mà hôm trước cô đi uh, Lai Châu Điện Biên á thì ối rồi ôi luôn nóng ơi là nóng luôn mặc dù ở đấy cũng uh, thời tiết ở đấy nó cũng uh, có nhiều cây cối và cũng gần gần giống như chỗ câu nhưng mà nóng ơi là nóng rồi quý chị ạ không chịu luôn cả đêm thì ờ, phải bật quạt đó bật quạt nhưng mà vẫn cảm thấy oi oi quạt vẫn oi nha quý anh chị nhá còn chỗ em câu này thì uh, mùa mùa mùa mùa hè này ấy, đi ngủ vẫn phải đắp chăn nhá lúc mới đầu đi thì không đắt nhưng mà tầm khoảng 12 giờ trở đi là phải đắt trăm kéo trăm về đắt thì mới ngủ được đó cho nên là khu vực ở đây nó thời tiết nó ẩn hơn thì à, làm giao cho là cái cán dài nó khô đến mấy lúc mình mài thì không thể tránh được lúc mà nó dính nước được cho nên là nó chỉ ráo ráo nước thì mình sẽ lau đi và nó sẽ khô khô phần ngoài thôi vẫn còn bên trong vẫn chưa khô vậy cho nên là em câu mới chốt đinh và để chừa ra một đoạn đằng này để cho nó lúc đến nơi tất cả những chi thì à, nó sẽ lỏng thì nó cũng không à, không tụt ra đó thì à, mọi người sẽ ép ép chạm mấy cái vòng này về đằng sau đó còn à, dao súp cán thì mọi người không phải lo nhé em câu đã à, tra cán bằng à, à, chốt đinh rồi nên là mọi người yên tâm về cái mảng là đình nó à, súp cán nhé đó thì hôm nay em câu uh, à, có một chút uh, nói với tất cả quý chị và tất cả mọi người như vậy uh, để mai kia em câu là hoàn thiện con này thì em câu sẽ làm một cái video cho tất cả quý chị xem sẽ nó sẽ tốt hơn hay là nó sẽ không tốt hơn nhé quý anh chị nhé hiện tại bây giờ thì con này thì uh, chưa mài nhưng mà cô cảm thấy nó cũng rất là sắc luôn đó thì uh, cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã theo dõi video và Ờ, xin ờ, kính chúc tất cả quý anh chị ờ, tất cả mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Bye bye.